ở con người hàng tính á, có một cái câu rất là hay mà bây giờ các bạn biết đó là gì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó là câu đó của hàng tính nha tại vì sao có câu đó lúc mà hàng tính nó nghèo á nó đi ra ngoài chợ nó gặp cái đám luôn luôn mạnh vô cơm kìa kìa ăn hiếp nó xong rồi 10 năm sau khi khởi nghĩa thành công hàng tính quay lại cái làng xưa bây giờ nó gặp thằng đó nó kêu ê cu biểu thằng đó giờ sợ đáy không ra nước luôn em đó nó đưa chân lại bắt thằng kia chu hán lại câu chuyện sau 10 năm và nó tha cho nguyên nhà đó luôn võ luyện văn ôn học binh thư nếm mật nằm gai đợi báo thù thảm sát trường bình thù triệu quát xích bích ngàn năm thận tôn lưu bạch khởi trương nghi bình chiến quốc tây thi phạm lại định xuân thu chỉ quốc tề gia trang nam tử xa trường giết địch xử mãi lưu Xuân thu luận kiếm Di Nguyễn Thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu <laughs> à, chào mừng các em đến với chương trình chém gió sử tàu xin trân trọng thông báo chương trình chém gió sử tàu bởi à, à, thánh kiếm hiệp thánh lịch sử thánh đam di nguyễn xin được chuyển về kênh cá nhân đó là kênh di nguyễn thol trên youtube có rất nhiều kênh của tôi nhưng tất cả đều là phách anh em tụi nó lấy chương trình like của tôi nó cắt lại thôi nha các bạn không phải kênh của tôi đâu kênh của tôi chỉ có ba kênh thôi bây giờ ai comment đúng ba kênh trúng bị ban nha ba kênh của tôi rồi à, hôm nay là anh sẽ đi qua bóc phốt nói chung là em em hiểu là chém gió sửa tàu cũng được và bóc phốt sửa tàu cũng được trong cái thể loại à, video này á, thì nói chuyện rất là trẩu tại chém gió mà nói chuyện rất là trẩu và khịa đó à, chủ đề hôm nay anh muốn chia sẻ với tụi em á, là anh làm anh, anh, anh đam lại anh đam lại cái gọi mà tụi nó hay dùng cái từ mà mà mà, mà gọi là là là hán gì cái gì à, cái gì tam tam kiệt hán sơ đó Tam Kiệt kháng Sơ tức là nó đang đề cao vai trò của ba cái thằng khứa đi phò lưu bang đó mấy em đó nó nói là nhà ba này là anh hùng đỉnh thiên lập địa đồ này nọ kia đồ chánh nhân quân tử đạo đức đồ hang nó phò hán cô tổ lưu bang trong cái trong cái trong cái thời hán đó trong cái thời hán ờ, nói chung là chừng hai trăm trước công nguyên á năm đó đó năm khoảng hai hai trăm trước công nguyên đó này nọ là hai hai rồi tới một chín năm một chín bảy gì đó trước công nguyên là những cái năm tháng đó đó là hả nó xảy ra một cái biến cố đó là tần thủy hoàng lên, lên thống nhất á tần thủy hoàng thống nhất là chư hầu để lập ra nhà tần đó rồi nhà tần bạo hành này nọ kia quá đó đốt sách chu nho xây dạng lý trường thành rồi đó hen có hạng thiếu long đồ phò tá rồi đó mấy em cái này chém gió nhà dạ, chém gió nó phải vậy rồi thì thì ba thằng ba thằng gọi là tam kiệt đúng không hán sơ là gồm ai thứ nhất tiêu hà thứ hai á là hàng tính và thứ ba là trương lương thì ba cái nhân vật này nè nó được lịch sử của Trung Hoa nó bơm nó xào nó trẻ nó nhồi sọ chúng ta bằng ba thằng nữa hay lắm nhưng mà không phải bạn biết không lịch sử mà lịch sử của tàu lịch sử trung hoa đó mình nghe là mình phải trả giá bớt chứ đừng có đọc theo sách đọc theo sách bạn không hiểu bạn phải biết phân tích bây giờ là gì phân tích cho bạn nghe đầu tiên á tôi không công nhận bang này giỏi tôi không công nhận bang này nó nó nó nó nó nó, nó, nó như những gì sách nói mà duy nhìn nó một sự việc rất khác đầu đầu tiên á nói về tiêu hà tiêu hà là cái gì tiêu hà là giống như ngày xưa đó ở trong cái bái quyện đó đó là sếp của con lưu bang luôn lưu bang đình trưởng tiêu hà chức to hơn đó nhưng mà khi mà lưu bang khởi nghĩa đó tiêu hà nó theo nó giúp và nó giúp lưu bang từ lúc mà gọi là lưu bang ở biển quyện bái xong rồi chiếm được quan trung xong rồi này nọ làm tháng dương luôn đó và sau này tiêu hòa nắm chức thừa tướng tiêu hòa làm chức thừa tướng nhưng mà người tiêu hòa bây giờ có tốt hay không Nó có đáng để gọi là là là là là, là chính nhân quân tử đầu đội trời và chân đạp đất hay không Vì Nguyễn Sơn Tư là không có Bây giờ bóc phốt Tiêu Hà nè Tiêu Hà đó là một người ích kỷ Tại sao ích kỷ? Nó thuốc hàng tính chết Ô, ờ, hàng tính là thằng hàng tính là cái như chơi rất thân với Tiêu Hà Ngày xưa độ nhất quan hệ nhiều tiền tệ này đưa đưa đưa tiền đổ lo lót Vô rồi quan hệ tiến cử lưu bang Nhưng mà sau này chính thằng Tiêu Hà nó giết thằng tính luôn Đúng không? Thằng Tiêu Hà nó về phe của con nhỏ là Lã Trĩ Lã Trĩ là hoàng hậu của con lưu bang Đó nó về phe đó nó hẹn nó, nó dụ hàng tính vô cung lúc đó hàng tính là tề dương đó nó là kêu là phong hầu luôn rồi đó nó kêu hàng tính vô vô, vô cung này nọ rồi chơi mã chiêu từ lưa dưa hết xào chẻ đồ đúng không rồi thuốc than đồ giết chết luôn lã trĩ giết hàng tính bởi vì hàng tính trước khi chết tức nói một câu quá trời cuộc đời tao quá thiên hạ đệ nhất vô đối luôn đúng không đánh thiên khắp thiên hạ không đối thủ luôn thống nhất giang sơn nhà hán về một cụm mà cuối cùng chết trong tay đàn bà đó mà mà đâu phải là chết trong tay đàn bà không cái thằng tiêu hà là thằng bơm bởi tao nói là hàng tính là gì được sự là cũng tiêu hà mà bại sự cũng là tiêu hà đó đó, đó, đó nên, nên con người con người mà gọi là chơi với bạn vậy mà mà thuốc bạn là gì không chịu rồi đó là không bao giờ mà coi nó là, là, là, là tránh nhân quân tử được còn cái thứ hai nữa đúng không sau khi á mà gọi là là là là là, là lưu bang á thống nhất được đất nước đó là lưu bang thanh trừng nội bộ không em lưu bang thanh trừng nội bộ giết sạch gần hết luôn á đó. đó xong thằng tiêu hà nó biết được nó sợ chết thằng tiêu hà nó sợ chết biết nó giả thạnh chiêu gì không mấy em nó giả thạnh chiêu gì nó giả thạnh chiêu bây giờ nó là quan là khá là trong sạch đó nhưng mà hả là là là là nó đi nó nó kêu thằng đệ đệ nó đó bây giờ mày bóc phốt tao đi mày à, làm cho tao trở nên hối lộ đi để cho mày mày kể tội tao đi mày tố giác tao đi cái thằng này nó nói ủa vậy là sao không hiểu tự nhiên ông ông ông ông thanh sạch vậy mà ông đi tố cáo ông tự thanh dũng hả cái là thanh dũng quốc nạn nha không được nha đó xong rồi cái um, cuối cùng á thằng lũ ba nó nhận thức rồi trời ơi má ơi tiêu hà mày theo tao bao nhiêu năm rồi tại sao mày nở lòng mày xào trẻ ngân khố người dữ vậy mày nhưng mà mày xào trẻ vậy tao mới thích What? phi lý chưa tại sao tại vì mấy thằng xào trẻ là mày không có tham mấy thằng không có tham vọng làm phản nên nó nó tin thằng tiêu hà không làm phản nên thằng tiêu hà sống tới cuối đời luôn mới ghê chứ lu ban chết trước tiêu hà nha vậy thì hỏi nè vậy thì công trạng của tiêu hà ở đâu trong cái ván bài mà lu ban thống nhất giang sơn là cái công trạng tiêu hà nằm ở những chỗ sau đây đó tiêu hà là lo về vấn đề lương thực thực phẩm cho tiền tiến rất tốt đó tiêu hà ổn định dân cư khá tốt và tiêu hành tiêu hà điều hành đất nước tốt đó là đó là những cái gì mà người ta gọi là hán sơ tam kiệt ở con người tiêu hà nha các bạn tiêu hà là thừa tướng đó rồi bây giờ di qua đi nhân vật thứ hai nhân vật thứ hai là hàng tính hàng tính là đại tướng đó mà ở con người hàng tính đó, rất là kiêu ngạo mà hàng tính được thiên hà tôn là chiến thần tất nhiên hàng tính không thể nào là chiến thần được đó hàng tính không thể nào chiến thần được để làm sâu về nhân vật hàng tính về những cái trận đánh về này kia thì duy sẽ làm một video riêng còn hôm nay duy bóc phốt hàng tính thôi hàng tính á, là xuất thân là từ giai cấp vô sản đó sau khi học bí kíp này nọ của trương nghi đó của tô tần đó nó học bí kíp của những cái trận đánh này nọ cả về quân sư bình này nọ các, kiểu nó nên hàng tính rất là ngạo mạn ở con người hàng tính đó, có một cái câu rất là hay mà bây giờ các bạn biết đó là gì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó là câu đó của hàng tính nha tại vì sao có câu đó lúc mà hàng tính nó nghèo á nó đi ra ngoài chợ nó gặp cái đám luôn luôn mạnh lu cơm kìa kìa ăn hiếp nó ăn hiếp nó đám luôn mạnh lu cơm con đại ca nó đưa cái chân lên nhà nè nó bắt chui hán đồ nó bắt chui qua thì hàng tính đáng lẽ là có thể giết hết bọn nó rồi đó nhưng mà hàng tính nó nói là thôi chuyện này chị nhỏ không cần phải gọi là là là là, là, là làm chị chứ rùm be sao nước nên hàng tính chui của hán đó luôn xong rồi 10 năm sau khi khởi nghĩa thành công đúng không giang sơn thống nhất về một mối hàng tính quay lại cái làng xưa gặp lại người bạn tri âm đại cũ bây giờ đã là mẹ của đứa con rồi đâu nó dắt nhân gia kêu chú đi con hàng tính sự ngơ luôn đó hàng tính sự ngơ luôn rồi xong rồi xui cái này mới nhỏ nè cái người con gái mình thương lấy chồng đẻ đứa con thì chớ mà thằng chồng nó lấy là cái thằng ngày xưa mà mình chua hán nữa mới đau chứ đó cái thằng chồng nó lấy là thằng ngày xưa mình chua hán bây giờ nó gặp thằng đó nó kêu ê cu biểu thằng đó giờ sợ đái không ra nước luôn em ừ. đó nó đưa chân lại bắt thằng kia chua hán lại câu chuyện sau 10 năm và nó tha cho nguyên nhà đó luôn thì nó nói là cái câu chuyện đó là cái điển tích đó là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn vậy thì cái cái cá tính nào của hàng tính mà anh mà anh anh anh cảm thấy không có men thứ nhất á thằng hàng tính á là theo anh thấy á thứ là nó là thằng phản chủ nó là thằng phản chủ mà đối với anh nó mấy cái thằng nào mà phản chủ là kể như là anh anh coi thường hết à nó thật anh nói vậy đó hàng tính á ngày xưa nó đi theo hàng vũ mà nó không được hàng vũ trọng dụng đó, những cái kế nó đưa ra hàng vũ không có xài nó nó đâm ra nó bất mãn nó đâm ra nó bất mãn rồi nó bỏ nó bỏ thằng hàng vũ nó đi qua thằng lưu bang nó đi qua thằng lưu bang nó làm chó cho lưu bang đó nhưng mà lưu bang thì ngu mà lưu bang biết mẹ ở đâu gặp thằng hàng tính qua nên giao cho thằng tính toàn quyền hàng tính thích lắm hàng tính nói cuộc đời nàng nào cho tao quýnh trận là tao theo à nên ở cái con người hàng tính không có sự trung nó không có, nó không có tính chất gọi là trung đó rồi à, à, sau khi mà gọi là nó đánh trận abc xào trẻ cái trận cuối cùng ở thành cai hạ nó gặp lại thằng hạng vũ thì đáng lẽ là chủ cũ của mình thì mở cho ta đường sống đi đúng không vậy mới được còn đằng này á nó ra lệnh giết nó ra lệnh giết nhưng mà nó giết méo được cho các bạn các bạn nên nhớ nè nó ra lệnh giết mà nó giết không được đó nói cho rõ đó tức là ở đây cái tư tưởng cái tư cách của thằng này là chó phản chủ nó ờ, mày gặp chủ cũ thì giờ có dù, dù ngày xưa người ta không trọng dụng mình thì người ta cũng đâu giết mình đâu thằng hạng vũ đâu giết hàng tính đâu ba đúng không mà giờ hàng tính nó, đẩy hàng vũ vô chỗ chết nó quyết giết mà giết không được thôi nó đâm ra cái thằng này tư cách nó rất là hẹp hòi không mà tư cách nó rất là hẹp hòi mấy em rồi thêm một cái tội nữa mà lưu bang ghét nó nè thằng lưu bang bị thằng hạng vũ quýnh như chó luôn chạy cũng như chó luôn chạy quá rồi chạy luôn bao nhiêu trận nó giết thư được kêu thằng tính cứu thằng tính không cứu ô thằng tính không cứu nên thằng lu ban nó cũng cay thằng tính chỗ đó nữa thằng thằng lu ban nó cần một tướng trung thành trung thành là sao tức là tao kêu mày cứu tao thì mày về mày cứu đi còn thằng hàng tính nó lo cho đại cuộc nó ngồi nó tính toán này nọ đại cuộc các cả các cả kiểu nó nghĩ rằng lu ban chắc không chết đâu nên nó không về cứu mấy cứu luôn nên thằng lu ban cũng cay thằng tính nên nên cái cái cái gọi là trong về tài năng thằng tính là có tài chứ phải không có tài nhưng mà tài năng của nó đó có điểm thì nó hơn thằng vũ nhưng mà có điểm nó thua thằng vũ nhưng mà nói chung nó là người cầu toàn và con người gọi là con người là cẩn thận đó và con người khá là tính toán chi ly về mặt gọi là là là, là được, được và mất đó ở trong cái chức của lưu bang nó giữ chức đại tướng quân mà là chém gió thì quýnh lộn lại nào hết á đó, quýnh lộn gặp phàn khoái ra quýnh chắc chết đẹp luôn đó quýnh lộn lại ai hết mà được cái chém gió mà chém gió sao gặp ngang lưu bang không nghe nữa ông nghe cái ông cho làm đại tướng bọn đầu tiên bọn cái đâu phục đâu nhưng mà qua những trận đánh trận đánh người ta phục nó wow đó và cái điều cuối cùng nữa là cái gì cái thằng chung ly mũi thằng chung ly mũi là thằng ngày xưa bảo vệ thằng hàng tính đó rồi sau này á khúc mà khúc mà quân sở thất thế rồi đó thằng chung ly mũi nó qua là ở với hàng tính nhưng mà hàng tính độ này nọ lạnh nhạt cái kiểu mà gọi là là là là không có chơi hết mình với anh em á thằng chung ly mũi nó tự tử luôn chết luôn tại vì ờ, lưu an giết mà nên cuối cùng á nó bị con đàn bà đã trị giết thì anh Di chỉ dùng một từ thôi mẹ nghiệp quật nghiệp quật thằng đó chết phải rồi thằng đó nói chung là là là không bao giờ đánh giá cao thằng tính đó. nhưng mà lịch sử tàu á, thì hay hay hay là gọi là lịch sử tàu thằng nào cũng giỏi nói hàng nào cũng giỏi mẹ lữ bố cũng giỏi quan vũ cũng giỏi triệu dân cũng giỏi không có nào dở mà hàng tính thì nó là chiến thần xin lỗi hàng tính không phải là chiến thần hàng tính không phải là chiến thần chiến thần là hạng vũ nha đó là xong nhân vật hàng tính đó, bóc một chút xíu thôi qua nhân vật cuối cùng là trương lương thằng trương lương á nó giống với thằng tính thằng chỗ á là nó phản trương lương á là quân sư nha mấy em bây giờ là tiêu hà là thừa tướng còn hàng tính là đại tướng thằng trương lương là quân sư quân sư giống như bộ ngoại giao đi chém gió đi sợ trẻ đi hợp tung đi liên hoành rồi đó mấy em đi qua ngụy qua thục qua ngô đồ này nọ rồi uh, viết thư quề ờ, bên này quề bên này quề bên kia rồi liên cấp này liên cấp bên kia đó với hiến cho một số kế đó thì nói về chuyên môn trương lương có giỏi không giỏi nhưng mà nói về con người trương lương chơi không đẹp chơi dơ lắm nói chung là nguyên cái phe của lu ban nào chơi cũng dơ hết mấy em đó đầu tiên á là khi mà khởi nghĩa đó là quân sở của đám sói kỳ quân sở của hàng vũ nắm sói kỳ thì trương lương á là lính của nó lính của quân sở đó nó là chư hầu nó theo sở thì nó là lính của sở đúng không nhưng mà phạm tăng nè với hạng vũ nè muốn cho nó giúp sức mời nó đàng hoàng thì nó cái cái kiểu mà nó cái kiểu mà nó từ chối thì nó không từ chối mà nó nhận lời thì nó không nhận lời nó chơi nó đu dây thấy không nó đu dây mà cái tất cả những cái kế của nó bàn ra toàn là có lợi cho hán mà có hại cho sở hay nó khác là có lợi cho lưu ba mà có hại cho hạng vũ nên cái cách chơi nó rất là chó đúng không cách chơi rất là chó cái gì nó phải rõ ràng ừ thôi giờ thôi tôi theo lưu ban luôn thì nói mẹ đi không có đâu nên nên cái giang sơn nhà hán có được á là phần đầu là nhờ trương lương phần đầu là nhờ Trương Lương phần sau á là nhà hàng tính với tiểu Hà wow. đó, rất là nhiều cái cái cái cái phi vụ mà Trương Lương á nó nó nó nó nó luồn cuối nó quỳ lại và nó xạo ke nó nó luồn cuối nó quỳ lại nó xạo ke với thằng hạng vũ để làm chi để nó cứu lương bang mà trong khi hạng vũ coi nó như huynh đệ vậy đó hạng vũ coi nó như huynh đệ vậy. nhưng mà cái cách nó hiến kế rất là nham hiểm với, với quân sở rất là nham hiểm với hạng vũ nó không có chơi trung lập nó không có phe đó trong cái hồng mông yến á là thằng thằng thằng thằng ờ, lưu ba nó lẽ chết rồi đó nhưng mà nó viết thư nó luồn cuối và nó liên kết nó giúp đỡ lưu ban rất là nhiều nó nó có mối quan hệ với thằng hạng bá hạng bá là chú của hạng vũ đúng không xong rồi xào trễ thằng bá là sau đó đó để cho hạng vũ nó nó nó nó nghĩ rằng thằng lưu ban không có phản lưu ban tốt lắm thôi đừng có giết anh em thôi mà đồ này nọ kia rồi sau này đi lên cái dùng gọi là dùng dùng ba thục á cái dùng dùng thành đô đó nó nó cũng vẫn là xạo với thằng hàng vũ nói chung á thằng hàng thằng trương lương á nó sống rất lỗi với hàng vũ mấy em nó sống rất lỗi với hàng vũ nên cái cái cái cái cái nhân cách đó đó không thể nào mà mà mà, mà gọi là anh hùng được đúng không không thể nào gọi là anh hùng được mà nó thể hiện một sự nham hiểm nó thể hiện một cái gì đó nó nó nó nó nó nó nó, nó, nó kỳ quá bởi vậy phạm tăng á rất là đề phòng trương lương rất đề phòng trương lương nên trương lương này nó dùng mà không được phải diệt nhưng mà hạng vũ mà nó anh em không à thằng hạng vũ này nó huynh đệ nó quan trọng lắm nó không có giết chứ mà gặp hạng vũ nó cắt cổ trương lương ngay từ đầu là coi như xong game rồi lúc mà mình mời nó làm làm là quân sư cho mình đó nó nói thôi giờ phụ ờ, về phục vụ cho hàng dương à, phục vụ cho hàng dương xong rồi xào trẻ này nọ kia cũng vì quyền lợi của nước hạ kia cũng được đi nó rồi cuối cùng á thì á xong rồi cái hàng dương chết rồi hàng vũ giết luôn một mình hàng dương cũng bố láo lắm giỡn đâu đó hàng vũ giết luôn xong cái giết xong rồi chạy về lưu bang từ đó là ở chung lưu bang luôn đó nó mượn binh mượn quyền mượn gì cũng tha hàng vũ cho hết đó nên vì cái tính cách mà đẻo đẻo đó đó là anh không có có, có đánh giá là cao người trương lương quân gia cát lượng hay hơn đúng không gia cát lượng sống không có đẻo gia cát lượng trước sau như một nha nên bạn nói là trương lương tài cao hơn gia cát không minh anh không đồng ý nope. anh không có đồng ý đó trương lương đó nếu mà nói về trương lương thì tài phải dưới không minh tại khổng minh nó có những tài thật và ở khổng minh nó có lòng trung con người ta quan trọng nhất là sống phải trung cái đã còn bây giờ ông không trung mà ông đổi gì mà mà mà mà thêm một cái tình tiết khác là ở thằng tương lương á kêu là tử phòng nha tương lương tự trữ phòng nó lưu bị tự quyền đức biết chưa thì à, lúc mà à, nhà hán sắp thành công á nhà hán sắp thành công á thì à, thằng hàng vũ ở thằng trương lương á trương lương nó quá hiểu nó quá hiểu lưu bang quá hiểu Ruban nên bi đức Ruban hay nào cũng dứt sữa từng thằng từng thằng hết rồi nó cáo bệnh nó trốn luôn nó cáo bệnh nó trốn á nên nó mới sống chứ không nó chết như hàng tính luôn rồi đó nên nó là trong ba thằng mà gọi là hán sơ tam kiệt đó thì đương nhiên là tài năng là có nhưng mà cái chất chơi nó không có nó không có đúng với cái bối cảnh thời phong kiến mà em hiểu không cái bối cảnh thời phong kiến là chữ trung là quan trọng nhất sống mà phản một cái là phải chết đó nhưng mà ba này vì lý do đó anh, anh bóc phốt anh không công nhận là hán sơ tam kiệt là những người anh hùng đáng để giới trẻ noi theo đúng không tài năng thì đương nhiên có thằng giỏi thằng giỏi này thằng giỏi kia phe này phe kia quýnh lộn thì cả hai phe đều có nhân tài riêng còn nói về tại vì chẳng qua là sao thằng lưu bang nó thắng cuộc thằng lưu bang nó thắng cuộc nên người ta tôn vinh nó người ta nói là triều hán nhiều nhân tài nhân tài con khỉ quýnh chạy như con chó luôn nhân tài không lẽ anh, anh mấy em muốn thích rồi anh bóc tới cái thằng hán nó thua tờ nó không được mẹ gì hết trơn trội á nó quýnh lộn cái kiểu ăn rất là dơ nó cái chiến thắng của nó đổi ra cái sự chửi của thiên hạ bây giờ tụi em thấy là ở trong cái triều ở trong lịch sử phong kiến á có hai cái triều đại mà nó gọi là nó lập quốc xong nó bị chửi không được phát nào cái triều thứ nhất á là triều gì triều hán này nè cái triều thứ hai biết triều gì không cái triều thứ hai là triều chu nguyên chương triều minh đó, chu nguyên chương lập quốc lên đi quốc trương quân bảo này nọ kia